Cây đu đủ, thuốc tiên ít ai biết, bạn đã biết chưa? Lá non đu đủ, thêm củ tỏi xào, chịu khó ăn vào, sỏi nào cũng hết Nụ hoa đu đủ, hấp ủ mật ong, nuốt vô đáy lòng, ho gì cũng khỏi Nhựa hoa đu đủ, trị chứng chai chân, bôi ngày vài lần, đôi tuần gót đỏ dễ cây đu đủ, đun sắc đậm đà, hòa thêm muối trắng, bay mùi hôi chân Cọng lá đu đủ sắc trị ung thư, họng hầu thêm xả, phổi răm lát gừng, thêm nắm lá hẹ, cho trứng liệt tiền, dùng vài tháng liền, còn tiền hết bệnh.